trang trại đà điều tòng bạc xin kính chào quý vị Lời đầu tiên tôi xin giới thiệu sơ bộ về trang trại trang trại được xây dựng ờ, giữa năm 2020 ờ, và được hoàn thành cuối năm 2020 sau khi hoàn thành xong thì chúng tôi chờ vào lứa đa điểm đầu tiên thì đến ngày mùng 9 à, tháng 5 năm 2021 thì chúng tôi à, đã đưa 20 con giống đầu tiên từ trung tâm nghiên cứu gia cầm thị phương về nuôi đối với đà điểu 20 ngày tuổi thì lúc còn bé thì chúng chủ yếu ăn à, rau mềm và uống nước ăn cám thì chúng ăn rất là ít dự kiến của trang trại chúng tôi tiếp theo thì khoảng vài tháng sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục vào một lứa nữa với đặc tính của loài là điều là loài là điều châu phi sống trên sa mạc sống trên cát và chúng chuyên chạy trên cát như thế chuồng và sân chơi đều phải giải cát để đảm bảo cái, cái độ an toàn cho đà điểu khi chạy đôi chân đà điểu cũng có hai móng rất cao con trưởng thành có thể cao tới 2m7 2m75 nặng đến tạo rưỡi tạo 7 thương phẩm nặng một tạ đến trên một tạ đây là đứa đà điểu đã vào đồ vaccine trang trại chỉ việc chăm sóc theo dõi phải hiểu về đặc tính cũng như kỹ thuật chăn nuôi hướng tới phát triển theo quy mô lớn